người yêu ơi, dù gì cũng xa nhau rồi ngày nào chiếc hôn bao đêm ra rời giờ đã hết rồi chỉ còn hơi ấm trên bờ môi người yêu ơi giờ đành tiếng yêu phai phôi chỉ còn những đêm cô đơn dối bời giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng thời gian trôi người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa nếu em không còn gì để vương vấn người hãy quên anh đi đừng chờ mong chi nữa tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền ngày qua con mình kết tình yêu như làn gió từng lời hứa hẹn thề có nhau trọn đời ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời chẳng hề nghĩ ngợi chỉ cần hai chúng ta mà thôi để giờ đây nồng đớn đau khi ai đổi thay lời hứa xưa kia tan theo khói mây mình anh trốn đây một mình ôm bao đắng cay người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa nếu em không còn gì để vương vấn người hãy quên anh đi đừng chờ mong chi nữa tiêm thương gì cho lòng thêm xót xa vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền ngày qua quanh mình kết người hãy quên anh đi người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa nếu em không còn gì để vương vấn người hãy quên anh đi đừng chờ mong chi nữa Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền ngoài qua có những kết thúc êm đềm tình yêu như làn gió thoáng qua thềm người hãy quên anh đi